trong cái đầm các bạn như cái ổ số này ổ số in, uh, ờ, internal gear đó thì trong đây nó chạy nó có mấy bậc đạn uh, bậc đạn phụ đạn hậu phụ đó thì một à một ở đây nè đây là chính nha chứ phải phụ nha tôi xin lỗi nha một ở đây thì các bạn cũng có thể thấy con nó bị rỗ ráo rỗ hết đây và cái con thứ hai con thứ hai là anh ta chạy trên đàn đũa này nè các bạn có thấy đây đây dàn đũa này đây đàn đũa chạy trên đây thì các bạn có thể thấy chỗ trắng chỗ đen chỗ trắng chỗ mai sắc nhiều và chỗ bị sọc bị lẫm đó lõm đó đó là nơi đó là không tiếp xúc rồi đến cái con thứ ba con thứ ba là con trong đây là nó chạy dưới ổ đạn này đây cũng đang đổ luôn bạn thấy đang đổ trên dòng mũ trắng nè nhựa trắng đây nó chạy trên đây nha còn ổ bên kia lộ chính chịu phân à, phía à, bên à, bên trái thì các bạn thấy cái đầm này xem như chúng ta sửa và bảo trì nhưng thời gian sử dụng không được lâu và chạy không còn được cái máy tuy nhiên chúng ta có người chúng ta có thể sử dụng hơn một năm rồi các bạn có thể xem con bi đây ổ con đạn rơ hết ổ rổ hết rồi bây giờ Vân tiến hành mẫu sẽ cái uh, bộ số này ra các bạn xem trên bàn sửa xe của Vân sửa xe đạp của Vân các bạn thấy có những dòng cao su đây này các bạn cao su nhé cao su có mềm hay cứng có thì hầu hết những cục cao su này nè các bạn nếu mà nhà, các bạn sửa xe đạp như vân thì à, các bạn nên mua một số như thế này thì các bạn đến những chỗ à, những cái à, tiệm những cái cửa hàng bán cao su dành cho máy nông nghiệp công nghiệp và ô tô thì trong đây dân có mua một số à, cao su của trong cái máy nông công công nghiệp đó để chống rung đó và những cục cao su của như cái cục này đây trong cái baran của xe ô tô thì khi chúng ta làm để cái đình à, bánh xe vỏ xe lên nó không bị trầy các bạn rất là êm rồi bây giờ các bạn xem cái cục này em để lên đây ok chưa rất dễ cũng vừa vệ sinh xong cái đầm uh, Shimano All-Fire 8 tốc độ thì cái đầm này uh, nó đã xuống cấp quá trầm trọng thì bây giờ chị mình chỉ uh, cố gắng uh, cho nó chạy được thôi chứ còn nếu mà làm tốt thì không thể nào tốt được đâu hiện tại uh, cái, cái dàn đạn con là các bạn đang đũa nè con số viên thì nó lăn á lăn còn số viên nó cứ nhắc luôn thành ra mình phải lấy cái ổ này ra lấy ổ ra này có một số lò xo mỗi một cái viên con nó có cái lò xo con con à, con khóa một chiều á trượt tới được mà trượt lại thì nó khóa đó các bạn rất là khó chịu mình phải tháo ra thứ hai nữa là ổ số đỏ này đi thì mấy này là nó, nó có dàn chó ba bốn tầng trong đây nè nó để uh, giảm tốc á thì mấy anh này nó, nó, nó tăng biến á, tầng à, tần số đó nhanh chậm á một hai ba đó bốn năm á tăng thì lên tốc độ cuối cùng là máy này đứng không có chạy ha thì các bạn xem tôi thấy um, để mà làm được cái uh, cái đồng này không phải là đơn giản và nó mất rất là chi uh, chi tiết rất là nhiều và không phải một người thợ làm ra mà rất là nhiều nhiều người nhiều công đoạn thì đây cũng là cái con nữa các bạn cái con chạy trên cái dàn đạn khác cũng bị rổ xét này đúng không các bạn thấy rõ ràng đạn mấy viên đạn đũa đó nó không chạy được á nó không chạy được nó nằm nó kẹt luôn nó chỉ trượt thôi nằm đó luôn nó không chạy luôn nè không phải không phải là trượt nữa mấy anh này cũng vậy cũng có số này số chạy số không nói chung bây giờ cái này là tháo ra thì rất là khó chịu cả nó phải đục mấy lỗi mấy cái này ra nữa Thành ra cái này dân chỉ à, đưa cái à, mở và trước hết đưa cái à, cho vào cái dầu chắc có thể là các bạn biết là cái dầu chai nhỏ nhỏ thế này đây anh này đây mấy ảnh để dùng để uh, chùi uh, súng R16 đó nòng súng đó các bạn sao không bị kẹt đó bạn đưa vô rồi rất là tốt cho nó tróc cho nó ra rồi sau đó chúng ta làm tiếp còn về ổ số cái ổ số uh, ba bốn chó này, này các bạn thì nói chung là hoạt động vẫn còn ok vẫn còn ok còn dàn đạn này bắt buộc phải thay dàn mới dàn đen này nè thì à, các bạn biết á, có những hãng à, làm mặt đạn SKF nè rồi à, Toyo à, TNT à, NTN à, gì đó tôi không nhớ cái tên rồi nó à, nhiều hãng nhiều rất nhiều hãng làm mặt đạn và bán đi lẻ đi nhỏ một ly à, xin lỗi ly rưỡi hai ly ba ly bốn ly đi có hết các bạn có thể mua gì gắn vào chứ đạn này các bạn đừng có lấy cái đạn trước à, của đầm trước gắn vô đạn sau đầm sau gắn vô là không được nha rồi thì còn bà chỉ còn một bạc đạn thôi bên nổ săn số này là khá ok hầu hết đã là muốn tiêu trong cái dàn đạn này các bạn bây giờ tôi cũng phải tháo ra để tôi đưa cái à, cái nhớt mà lao nòng súng cái R16 15 16 của Mỹ đó đưa vô cho nó tẩy xét hết cho nó đi rất ok đạn đạn một chiều nha đạn con đó